đạo diễn vô thần người Mỹ hiện hồn về cảnh báo địa ngục là có thật. Có một nghịch lý rằng những người theo chủ nghĩa vô thần ngày nay rất mê tín vào khoa học, trong khi các nhà khoa học lỗi lạc như Isaac Newton hay Albert Einstein lại là những người tín thần hành tính hơn hết thảy. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi một người cả đời tin vào thuyết vô thần, chết và phát hiện rằng anh ta đã có quan niệm sai về sự sống ở thế giới bên kia. Fred J. Askerman, cha đẻ của ngành phim khoa học viễn tưởng, kinh dị và giả tưởng chính là một người như vậy. Sự thật là sau khi chết, vị đạo diễn nổi tiếng này đã cố gắng gửi các thông điệp khác nhau tới những người thân cận để cố nói với họ rằng ông đã sai lầm và thực sự tồn tại một thế giới đằng sau cái chết. Một người vô thần vĩnh viễn cho đến sau khi chết. Forrest Chase Ackerman sinh năm 1916, mất năm 2008, là một biên tập viên tạp chí, diễn viên người Mỹ, cha đẻ của thuật ngữ, khoa học viễn tưởng và cộng đồng người yêu khoa học viễn tưởng chuyên gia hàng đầu về phim khoa học viễn tưởng, kinh dị, giả tưởng bạn bè và người thân gọi ông là Forey. Forrest được coi là người vô cùng quan trọng trong sự phát triển của ngành văn hóa và phim ảnh thương mại thế kỷ 20 và 21, ngành mang lại cho nước Mỹ hàng tỷ USD mỗi năm nhờ những bộ phim khoa học viễn tưởng, giả tưởng đình đám. Những nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch phim hàng đầu tại Hollywood đều coi Forey là thần tượng, là người ảnh hưởng và dẫn dắt họ đến lĩnh vực điện ảnh. Vốn là người tưởng tượng ra thế giới của những người ngoài hành tinh, nhưng Forey lại tuyên bố mình là người theo chủ nghĩa hoài nghi và tin vào thuyết vô thần vĩnh viễn. Ông không tin vào điều huyền bí, không tin có thế giới bên kia, không tin vào Chúa và cũng không theo bất kỳ tôn giáo nào. Vì vậy, Forey nói với bạn bè rằng, sau khi ông chết, nếu ông sai về sự tồn tại cuộc sống sau cái chết thì ông sẽ cố gắng gửi một thông điệp tin cậy tới một vài người mà ông đặc biệt tôn trọng. Sau này, khi Fori qua đời vào tháng 12 năm 2008, ông không chỉ gửi một thông điệp tới một người bạn mà còn tạo ra một loạt bản tin gửi đến nhiều người khác để thông báo về sự tồn tại của mình sau khi chết. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Forey? vết mực khó tin trên tệp tài liệu. Bruce Davis là một nhà làm phim, tác giả, nhà sản xuất phim, nghệ sĩ nổi tiếng ở Mỹ. Ông là điều phối viên, sản xuất của chương trình truyền hình Transformers gốc và kể từ đó đã viết 6 phần tiếp theo của Chiến tranh giữa các vì sao cùng với vợ của mình. Các tác phẩm của ông đã được bán trên khắp thế giới. Davis là một người bạn vong niên, đặc biệt kính trọng Forey trong suốt 40 năm. Không lâu sau khi Forey qua đời, Davis đã in một tập tài liệu bao gồm danh sách các cuộc họp kinh doanh. Mực trên giấy đã khô khi ông đặt nó trên giường ngủ và vào nhà tắm. Khi quay lại, ông phát hiện ra một vết mực đen bằng cách nào đó đã che đi một dòng chữ. Đã nói chuyện với Tromo. Khi đó, vết mực đen vẫn còn ướt và phải mất hơn một phút mới khô. Ngôi nhà của Davis khi đó không có ai khác ngoài ông. Hơn nữa, dấu mực bôi trên một dòng chữ mà nội dung của nó không có ý nghĩa với bất kỳ ai. Davis đã mang vết mực này đến kiểm tra với hai chuyên gia hàng đầu về hóa học là tiến sĩ Charles Siegel, trưởng khoa hóa tại Đại học Indiana và John Allison, giáo sư hóa học và chuyên gia về mực, sơn và dung môi tại Đại học New Jersey tiến sĩ Jason Gill xác nhận rằng thành phần của vết mực không tồn tại ở thời hiện đại, nó có đặc tính của loại mực được sử dụng cách đây một thế kỷ. Còn giáo sư John Allison mất 3 năm nghiên cứu cũng không thể lý giải được vì sao vết mực được tạo ra một cách đều đặn như vậy. Làm thế nào vết mực được tạo ra theo một cách đều đặn như vậy? Chúng tôi đã không thể tái tạo điều đó. Tôi không biết làm thế nào để tạo lại điều này về khoa học pháp y bạn cố gắng tìm lời giải thích và chúng tôi thường không nhờ đến sự tương tác hoặc can thiệp từ ai đó ở thế giới bên kia nhưng tôi không thể loại trừ điều đó giáo sư john allison nói về phân tích của mình về vết mực davis phát hiện rằng trong các tài liệu của forrest biên tập viên tạp chí quá cố này rất hay sử dụng cách bôi đen các chữ hoặc tên gọi trên các tài liệu để tạo các chữ mới hoặc tên gọi mới, một cách chơi chữ mà ông rất thích sử dụng. Davis phát hiện rằng vết mực đó dường như được Forey tạo ra để nói với ông rằng biên tập viên quá cố đã nói chuyện với Tomo sau khi qua đời, mà Tomo là một người bạn của cả Forey và Davis. Trước đó, chính Tomo đã mơ thấy Fori trong một giấc mơ siêu nhận thức, giao tiếp giữa hai người vô cùng chân thực và Fori thể hiện đặc trưng vốn có về việc sử dụng ngôn ngữ có tính hình tượng rất cao, khiến cho Tomo cảm thấy như Fori vẫn còn sống. Vào ngày tổ chức tưởng niệm Gary J. Ackerman, hai nhà làm phim người Canada đã trình bày bộ phim tài liệu về Fori sau khi về khách sạn, khi Mai sử dụng máy sách tay của mình để đăng nhập Facebook, thì trang web này yêu cầu nhập mã CAPTCHA, một loại mã an toàn chống robot tự động đăng nhập tài khoản với nội dung Ackerman 000. Quá bất ngờ trước sự việc này, Mai và Ian cùng trao đổi rằng dường như đoạn mã này có ý nói rằng Fori đang bắt đầu cuộc đời từ con số 0 ở thế giới bên kia. Nhưng chẳng phải Fori đã chết rồi ư? Đúng lúc đó, máy tính của Ian vốn đang ở chế độ ngủ, màn hình đen và không có kết nối Internet bất ngờ phát ra một giọng trả lời của trẻ em. Ôi Chúa ơi, không đời nào! Đồng thời, màn hình máy tính cũng bật sáng và hiển thị ảnh bảo vệ máy tính là tấm hình của Fori lúc 4 đến 5 tuổi. Sau khi tìm hiểu, Mike và Ian biết được rằng đoạn giọng nói trẻ em Oh my god, no way là một video clip được đưa lên YouTube từ năm 2007. Điều đáng nói là máy tính của Ian vốn đang ở chế độ ngủ, không kết nối Internet. Làm sao nó có thể phát được video clip đó từ Internet? Hơn nữa, Ian chưa hề biết đến tấm ảnh của Fori lúc 4 đến 5 tuổi, chụp năm 1920. Làm sao mà nó có thể được đặt làm ảnh bảo vệ màn hình máy tính được? Dự án Sự sống sau cái chết Quá sửng sốt và tò mò trước những sự việc xảy ra, Bo Davis đã quyết định thực hiện hai tập phim tài liệu Dự án Sự sống sau cái chết. Hai tập phim cũng chính là quá trình kiểm chứng bằng các trải nghiệm cá nhân kết hợp với khám phá khoa học về sự giao tiếp của Forey sau cái chết của ông. Bowles Davis cũng phối hợp với các nhà khoa học, trong đó có giáo sư John Allison và giáo sư Gary Jowards tiến hành nhiều nghiên cứu về trường hợp của Fori và viết cuốn sách Một người vô thần ở thiên đường. Trong cuốn sách này, giáo sư Gary Towas cho biết không chỉ có một vài bản tin mà có đến 142 thông điệp được chia thành 4 nhóm được Fori gửi đi, thể hiện rằng ông vẫn đang tồn tại ở thế giới bên kia sau khi chết và đang cố gắng gửi các tín hiệu về sự tồn tại của mình cho bạn bè. Bốn nhóm tín hiệu này bao gồm các hiện tượng vật lý, sự đồng phương tương tính vốn rất khó xảy ra, trao đổi thông tin qua các nhà ngoại cảm và những hiệu ứng có thể đo lường bằng thiết bị công nghệ. Có thể liên hệ ở đây trong một vài câu chuyện đã xảy ra như sau. Trong thời điểm giáo sư John Allison đang tìm hiểu về vết bật bôi trên tài liệu của Davis, chiếc iPhone của ông bị phát hiện hai lần tự động di chuyển, dù không có tiếng chuông hay bị rung chiếc iPhone cũng hai lần tự di chuyển và rơi xuống sàn nhà từ mặt lò sưởi và bàn cà phê. Kissin Fornon, nhà sản xuất đạo diễn âm nhạc cho phim, cũng là người gắn bó rất lâu với Fori, nói rằng nếu linh hồn của Fori thực sự đang liên lạc với mọi người, hãy để một con nhện cắn anh ta. Quả thật, ngay sáng hôm sau, Sian sự thật nhìn thấy một con nhện, ông bố chân dài to, bám ở chậu rửa mặt trong 4 giờ. Hai ngày sau, Sian phát hiện có hai vết nhện cắn ở cánh tay. Sau đó, vào tối trước khi Davis bay đến thành phố Tucson gặp giáo sư Gary, ông cũng bị nhện cắn hai nốt ở hồng. Khi đến nơi, Davis vô cùng sửng sốt khi biết rằng Gary cũng vừa bị nhện cắn hai nốt. Điều ngạc nhiên nữa là loài nhện ông bố chân dài chính là loài vật đã từng xuất hiện trong bộ phim Lá thư gửi đến một thiên thần do chính Fury viết kịch bản trong một thí nghiệm đo sáng linh hồn bằng cảm biến ánh sáng có độ nhạy cao và đếm được số photon thu nhận được, giáo sư Gary đã thực sự lấy lượng photon thu được từ cảm biến ánh sáng trong phòng thí nghiệm cao đột biến khi ông nói chuyện với linh hồn của Forey. Sự thật hay chỉ là trò lừa đảo? Thực tế không thể tránh khỏi việc thông tin trong các tập phim tài liệu và cuốn sách của Paul Davis về Forey có thể gây nghi ngờ cho nhiều người. Tuy nhiên, trong lời khai chứng trước tòa án ở California, đặt ở đầu cuốn sách Một người vô thần ở thiên đường, có chữ ký của Paul Davis và Gary Stewart, Davis đã tuyên thệ rằng nội dung ông đề cập trong cuốn sách hoàn toàn là sự thật. Tiến sĩ Michael Summer, giám đốc điều hành của tạp chí xã hội Hoài nghi, cùng với người xuất bản chính, một trong những người hoài nghi hàng đầu thế giới, đã viết một lời tựa trong cuốn sách Bộ não tin tưởng của ông một đoạn sau khi xem bộ phim dự án sau khi chết như sau. Gửi đến Bâu trân trọng sự tìm kiếm trung thực và tính chính trực của ông Michael Summer. Trong lời khai chứng trước tòa của mình, Davis viết Tôi sẽ không mâu thuẫn với những gì ông ấy, Forey, tin tưởng trong cuộc đời của mình, trừ khi những mâu thuẫn đó là hoàn toàn cần thiết và nhân loại biết sự thật từ sức nặng của những bằng chứng phi thường, mặc dù vô cùng kỳ lạ và khó có thể xảy ra với nhiều người, cá nhân tôi đã kết luận rằng có tồn tại sự sống sau cái chết và Forrest J. Ackerman về mặt linh hồn đã tự mình nhận ra điều đó. Chứng minh của khoa học về thế giới bên kia Năm 1959, Fabrice Jurgensen, một họa sĩ, nhà sản xuất phim người Thụy Điển, đã thực hiện thu tiếng chim hót cho bộ phim – sau khi phát đoạn băng ghi âm, ông chợt nghe thấy giọng nói mà ông cho là của người cha đã mất của mình. Sau đó là tiếng của người vợ quá cố gọi tên mình. Điều Felix gặp được gọi là hiện tượng tiếng nói điện tử EVP. EVP ghi lại tiếng nói của những người đã mất bởi thiết bị ghi âm bằng cách nào đó. Đến nay, trên thế giới có hàng ngàn các tổ chức cá nhân đã và đang cố gắng sử dụng EVP để ghi lại tiếng nói của những người thân đã mất của mình. Tuy vậy, evp thường thu được âm thanh có chất lượng rất kém bởi nhiễu, ồn, khó nghe được rõ ràng. Các đoạn âm thanh thu được chỉ trong vài giây, đặc biệt là những người làm việc với evp thường không sử dụng phương pháp khoa học để thực hiện các thí nghiệm của mình. Bên cạnh đó, họ cũng không sử dụng các thiết bị phù hợp nhất của khoa học cho lĩnh vực này. Chính vì vậy, evp bị cho là trò lừa đảo hoặc ngụy khoa học Giáo sư Gary cho biết các nghiên cứu với nhà ngoại cảm có khả năng liên lạc với linh hồn cũng như cá nhân đã từng trải nghiệm việc liên lạc với người đã chết cho thấy. Trong một số thí nghiệm cụ thể, những âm thanh phát ra từ người đã chết được phát hiện thấy bởi các thiết bị thí nghiệm. Ngoài ra, những âm thanh đó còn có tính định hướng. Bà Rhonda, một nhà ngoại cảm, cũng là vợ của giáo sư Gary đã được đưa vào phòng cách âm để bắt đầu thí nghiệm Ronda phát âm câu nói bên trên vào phía trước của micro, nói thầm ở mức dưới ngưỡng nghe thấy với hầu hết mọi người. Máy phân tích phổ thông thường cho thấy âm thanh thu được của bà Ronda hầu như toàn là nhiễu. Tuy nhiên, tín hiệu sau đó được số hóa bởi một máy hiện sóng tạp âm thấp, độ nhạy cao và được xử lý bằng một phần mềm có tên là REAPP nhằm xử lý song song trung bình sự kiện thời gian thực Kết quả của phần mềm GApp cho thấy các từ trong câu nói của bà Rhonda có nhịp điệu cách nhau 0,7 giây mỗi từ, tương ứng với nhịp độ 1,4 Hz mỗi từ. Tiếp đó, linh hồn của một người đã mất có tên Peter được đề nghị vào phòng cách âm, đứng trước micro, vừa đọc chính từ theo nhịp điệu hướng dẫn của màn hình máy tính, phòng điều khiển, vừa vỗ tay theo nhịp điệu của các từ. Âm thanh của Peter thu được từ micro qua phân tích bằng phần mềm React cho thấy thực sự xuất hiện một chuỗi âm thanh gồm 9 nhóm với tần số nhịp điệu là 1,4 Hz, giống như kết quả phân tích từ âm thanh của Jordan. Điều này cho thấy linh hồn thực sự tồn tại và có thể phát ra âm thanh dưới ngưỡng nghe thấy của người bình thường. Tuy nhiên, nó chỉ có thể được phát hiện bằng cách cảm biến âm thanh có độ nhạy cao với một phương pháp thích hợp. Rõ ràng, loạt thí nghiệm với các cảm biến âm thanh này đã mang đến cho giới khoa học những dẫn chứng khoa học mới về sự tồn tại của linh hồn. Tuy nhiên, những thí nghiệm này chưa giúp chúng ta có thể nghe được tiếng nói từ linh hồn của những người đã mất. Nhưng từ việc có thể loại bỏ nhiễu và phân tích trực quan phổ tần số của tín hiệu âm thanh đến việc sử dụng những tần số đó để phát ra âm thanh mà tai người có thể nghe thấy đã đến rất gần. Thí nghiệm này cũng đã phần nào đã chứng minh cho các thông điệp của Fori liên tiếp xuất hiện sau khi ông mất là có thật. Liệu có phải ông ấy đang sống ở địa ngục hoặc một không gian khác song song với chúng ta hiện tại hay không? Hãy để lại nhận xét của bạn bên dưới, nhớ nhấn like và subscribe và nút chuông thông báo để nhận được các video sớm nhất trên kênh nhé.